Xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với chương trình tiêu điểm đầu tư do được thực hiện bởi trung tâm tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán VinDirect. Thì hôm nay một câu chuyện uh, uh, trung tâm tư vấn của VinDirect em tới một câu chuyện uh, có thể là khá là là làm cũ nhưng mà vấn đề nó lại có nhưng cũng không hẳn là cũ. Đấy là câu chuyện của một công ty trong ngành bất động sản khu công nghiệp. Uh, như mọi người biết thì có thể có thể thấy đấy là bất động sản khu công nghiệp đã có một lần có một ờ, đợt sóng tăng khá là mạnh mẽ từ cuối năm 2018 đầu năm 2019 và đến thời điểm ờ, thời điểm cuối năm 2020 và một số các công ty ờ, công, các công ty trong ngành khác ví dụ như ngân hàng hay là tài chính hay là thép đã nổi sóng khá là mạnh trong thời gian gần đây và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp dường như đã bị mọi người không còn để ý đến nữa nhưng với việc là làn sóng chuyển dịch uh, chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc và chiến tranh thương mại uh, sẽ có thể sẽ quay trở lại thì bất động sản khu công nghiệp có thể uh, hồi sinh được sự chú ý từ nhà đầu tư hay không thì mời quý nhà đầu tư uh, tiếp tục theo dõi uh, chương trình tiêu điểm uh, đầu tư của tuần này đấy là cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu Solarezy châu Đức về buổi hôm nay thì mình sẽ trình, trình bày ba vấn đề chính Ờ, đối với cổ phiếu này đấy là vấn đề liên quan đến vĩ mô mình gọi là tạm thời gọi là thiên thời thứ hai liên quan đến địa lợi mình gọi đấy là yếu tố cơ bản của của nền kinh tế Việt Nam và thứ ba là yếu nhân hòa yếu tố liên quan đến cơ bản của doanh nghiệp đầu tiên thì liên quan đến yếu tố thiên thời thì mình muốn nói đến yếu tố vĩ mô tổng quát ở đây đấy là sự uh, thứ nhất đấy là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam thì mọi người cái sự uh, từ dịch chuyển sản xuất uh, từ Trung Quốc sang Việt Nam này thì có thể là một khái niệm rất là quen thuộc đối với nhà đầu tư từ năm 2017 ờ, khi mà ông uh, tổng thống Trump ông bắt đầu một uh, chiến dịch một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc dẫn đến là làn sóng uh, chung làn sóng lo ngại một uh, việc đấy là uh, các công ty nước ngoài sẽ uh, sẽ rời bỏ thị trường Trung Quốc rồi uh, sẽ đưa ra nhà máy sang các các ờ, nước khác mà người ta gọi là kế hoạch ờ, người ta gọi là cái làn sóng Trung Quốc cộng một tức là Trung Quốc cộng thêm một nước nào đấy ở khu vực châu ờ, châu Á cụ thể ở đây là là có thể là Đông Nam Á hoặc Nam Á thì với cái làn sóng này thì Việt Nam Việt Nam mọi như mọi người biết Việt Nam được có một uh, vị trí có một có một cái cái vị có một cái lợi thế rất là có, có nhiều hơn một lợi thế để có thể thu hút được sự uh, sự chú ý từ làn sóng dịch chuyển này đó là thứ nhất đấy là vị trí thứ hai đấy là về chính trị cái thứ ba đấy là về chi phí nhân công cái thứ tư đấy là về sự uh, uh, về cái nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu về thứ nhất là mình muốn uh, đổi qua đấy là tại sao nói cụ nói chi tiết hơn thì mình muốn nói đến thứ nhất đấy là Trung Quốc định hướng thay đổi phát triển công nghiệp nó sẽ là cái một trong ờ, cái lý do để có một làn sóng dịch chuyển này thứ nhất mọi người như mọi người có thể nhìn thấy như ở trên màn hình đấy là cái tỷ trọng nông lâm nghiệp uh, cơ cấu GDP của Trung Quốc theo theo ngành ờ, ở đây chỉ có ba cái biểu đồ thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái ngành uh, xây dựng và chế tạo ngành xây dựng và chế tạo đấy là một ngành khá là có thể là ngành xương sống của một nền kinh tế đang đi lên ngành công nghiệp kinh tế phát triển nhưng Trung Quốc cái tỷ trọng uh, ngành xây dựng và chế tạo đang giảm ở trong cái cơ cấu GDP của Trung Quốc thì cái này nó nói nên đấy là gì đấy là Trung Quốc người ta sẽ tiếp cận theo một hướng khác đi đấy là người ta sẽ phát triển ngành uh, phát triển hướng tới dịch vụ và có thể là dịch vụ du lịch và hướng tới tiêu dùng nội địa thay vì với một cái chiến lược ngày trước đấy là sản xuất để xuất khẩu thì bây giờ cái làn sóng sản xuất để xuất khẩu đấy nó sẽ chuyển chuyển ra khỏi ngoài Trung Quốc và uh, đấy là một cái làn sóng có thể là rất là rõ ràng khi mọi người có thể nhìn thấy đấy là Trung Quốc hạn chế việc mở rộng các nhà máy hoặc thứ hai đấy là hạn chế việc đóng cửa uh, đóng cửa các nhà máy có yếu tố ô nhiễm môi trường ví dụ như thép ví dụ như uh, giấy giấy grab uh, ví dụ như như ngành nhựa và cái những với với việc là Trung Quốc hạn chế các ngành sản xuất chế tạo như thế thì làn sóng ấy nó sẽ di chuyển sang đâu làn sóng đấy sẽ di chuyển sang đâu và câu hỏi này mình thì uh, tiếp theo đấy là một cái yếu tố nữa đấy là yếu tố về chi phí nhân công như mình nói quay một trong bốn yếu tố mà Việt Nam được hưởng lợi uh, từ uh, từ làn sóng dịch chuyển của Trung Quốc đấy là yếu tố về chi phí chi phí nhân công đối với lại một cái công xưởng của của thế giới như Trung Quốc thì cái những năm 1800 ờ, những năm 1980 mà một trong những yếu tố mà Trung Quốc thu hút được sự uh, tham gia của các uh, nhà sản xuất lớn trên thế giới đấy là một cái chi phí nhân công khá là rẻ như mọi người có thể nhìn thấy ở trên uh, bản đồ ở trên uh, bản đồ ở trên um, biểu đồ ở trên đây thì nhưng mà vấn đề là trong những năm gần đây thì cái chi phí nhân công của Trung Quốc đã không còn phải là, là lợi thế và mình ở trung tâm tư vấn đầu tư có một thực hiện một cái ờ, có một thực hiện một cái khảo sát đấy là cái chi phí dạ, uh, chi phí nhân công của Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc thì mọi người có thể nhìn thấy chi phí nhân công của Trung Quốc đã tăng khá là mạnh trong 4 năm trở lại đây từ con số 19,2 triệu Việt Nam đồng lên đến 25 triệu ở ờ, đâu đấy tăng khoảng uh, 20% trong vòng chỉ trong vòng 4 năm trong khi chi phí nhân công của Việt Nam thì thay đổi rất là uh, thấp thay đổi biến động uh, tăng rất là thấp trong và thứ hai là vẫn còn mặt bằng vẫn còn thấp hơn so với các nước khu, khu vực đặc biệt là Trung Quốc và ở đâu và con số này ở Thái Lan là khoảng 9 điểm gần 9 ờ, triệu uh, gần 9 triệu Việt Nam đồng trên một uh, cho một tháng của nhân công tiếp theo mình muốn nói đến đấy là uh, như lời mở đầu của mình đấy là mình có nói đến cái chiến tranh của chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung này do Trump khởi xướng và mình nghĩ là cái chiến lược của ông tổng thống tiếp theo đấy là ông Biden ông vẫn tiếp tục coi Trung Quốc là một uh, một cường quốc thách thức vị thế kinh tế cũng như vị thế ấy, ngoại giao cũng như vị thế của cũng như vị thế về các vấn đề khác vấn đề khác của của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và cái này nó đã thành xu hướng khi mà cả uh, thu cả nhánh hành pháp tức là nhánh chính phủ cái thứ hai là nhánh lập pháp là quốc quốc hội mỹ các thượng nghị sĩ và các hạ nghị sĩ mỹ đã coi trung quốc là một thế lực mới nổi và thế lực đấy nó sẽ thách thức cái năng lực uh, năng lực ừ, cường quốc của mỹ ở khu vực châu á thái bình dương dẫn đến để mà để mà hạn chế cái cái việc uh, trung quốc nổi lên cạnh tranh với mỹ thì mỹ có một cái đòn uh, có một cái có một cái công cụ khá là sắc bén để hạn chế cái để để hạn chế cái sự nổi lên của Trung Quốc đấy là kinh tế khi mà uh, Trung khi mà Mỹ là nhà nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc và cái thứ hai đấy là uh, chính các uh, công cụ liên quan đến ngoại giao khi mà Mỹ cái các Mỹ có một uh, lực lượng đồng các nước đồng minh khá là uh, lớn trên thế giới ví dụ như ở trung ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đấy là Nhật Bản Úc và Hàn Quốc Ờ, và ở các nước phương Tây ờ, ở các nước châu Âu nữa thì cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung này ờ, nó sẽ tác động đến như nào đến đến đến Việt Nam cụ thể đấy là khi mà Mỹ thực hiện các biện pháp kinh tế có thể là các biện pháp kinh tế ngăn cản sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc thì đâu đấy một sự dịch chuyển từ các nhà máy từ các bằng bằng việc tăng thuế giống như ông Trump đã làm bằng việc tăng thuế nhập khẩu từ các uh, hàng hóa từ ở phía Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ thì dẫn đến là chi phí của uh, dẫn đến là giá thành của các sản xuất này đi vào thị trường Mỹ thì, uh, sẽ tăng lên thì dẫn đến là các công ty khác sẽ phải tìm một uh, tìm một thị trường sản xuất mới đấy để giảm để làm sao để hạn chế được cái mức thuế nhập khẩu mà các sản các hàng hóa này đi vào thị trường Mỹ thì uh, đâu như mình nói ban đầu thì Việt Nam nổi lên là một thị trường nổi lên là một uh, đất nước có thể thay thế có thể có thể thay thế một phần phần dịch chuyển của các uh, của các nhà máy của các công ty đang sản xuất ở Trung Quốc sang Việt Nam cụ thể mọi người có thể nhìn thấy đấy là là Foxconn đấy là đấy đấy là app ờ, đấy là các nhà các vendor của Trung các vendor của Apple đã chuyển chuyển phần uh, một phần nhà máy của mình sang các khu công sang các khu công nghiệp ở phía uh, Quang Châu của hay là dự tính ở đây là các ờ, khu nghiệp ở phía Thanh Hóa như lần mà vendor của Samsung, à, vendor của Apple đi mới đi vào thăm gia tìm hiểu. Uh, tiếp theo đến yếu tố địa lợi, mình muốn nói yếu tố địa lợi đấy là yếu tố mà Việt Nam đang có trước tiên đấy là yếu tố trước tiên là yếu tố đầu tiên là yếu tố thiên thời yếu tố thiên thời là yếu tố bên ngoài yếu tố vĩ mô quốc tế thứ hai là yếu tố địa lợi yếu tố địa lợi ở đây mình muốn đề cập đến đấy là uh, về Việt Nam tích cực tham gia các hiệp định FTA thì bản tại sao cái này nó được coi là yếu tố địa lợi tại vì bản thân nếu mà Việt Nam tham gia uh, các hiệp định FTA nghĩa là Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung thì một khi mà mình đã tham gia vào sâu hơn vào các chuỗi cung thì vì tại vì cung ứng thường là cung ứng nó sẽ đi theo chuỗi và nếu mà mình tham gia được sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng đấy thì dẫn đến là cái việc khả năng uh, khó bị thay thế hơn của của các của Việt Nam đối với lại các uh, các uh, nhà sản xuất lớn trên thế giới thì mình có ở đây có trung tâm tư vấn đầu tư có tổng hợp lại các việc định uh, FTA hiệp định uh, tự do thương mại của Việt Nam đang có ở đây có khoảng 17 hiệp định trong đấy có 14 hiệp định đã được ký kết và ờ, ba uh, hiệp định đang trong uh, đang trong thời gian phê chuẩn và đang đàm phán uh, nhìn qua đây thì mình có chú ý đến là các hiệp định thứ nhất là hiệp định CPTPP hiệp định CPTPP với hiệu lực uh, với với 10 với 10 đối tác lớn trên thế giới ngày trước thì có Mỹ là một thành viên tích cực của việc uh, đàm phán tham gia TPP tên gọi cũ của CPTPP nhưng mà ông Trump đã rút uh, Mỹ ra khỏi rồi thì hiện tại đang có CPTPP đang có 10 đối tác uh, chiếm uh, khoảng đâu đấy khoảng tầm khoảng uh, gần 20% gần 20% GDP uh, trao đổi thương mại của toàn cầu thì cái hiệp định này là một hiệp định khá là tích cực cho Việt Nam tại vì ngày trước Việt Nam tham gia chưa có chưa có nhiều ờ, cho chưa có nhiều quan hệ thương mại sâu với các nước ví dụ như Canada hay Mexico hay là hay là Nhật Bản với việc tham gia CTP uh, ờ, CPTPP này thì các dòng thuế của uh, các dòng thuế nhập khẩu các dòng thuế thuế nhập khẩu của hàng hóa của Việt Nam vào các thị trường này sẽ giảm đến mức tối đa tiếp theo mình muốn nói đến là cái hiệp định đấy là evfta evfta cũng là một hiệp định khá là quan trọng đối với nệ ờ, thương mại của việt nam trong chuỗi chuỗi cung ứng toàn cầu khi mà việt nam sẽ trở thành một đối tác toàn đối tác của eu với việc tham gia uh, ờ, evfta này thì việt nam uh, sẽ hàng các hàng hóa việt nam sẽ được hưởng lợi cái thứ hai đấy là việc các công ty chính à, các công ty các công ty sản xuất của EU cũng tích cực uh, tích ờ, cực dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam để hưởng các ưu đãi về thuế. À, như mọi người có thể nhìn thấy đây là mức thuế xuất trung bình của các dòng thuế cam kết cắt giảm trong uh, 11 FTA mà Việt Nam đang có trong giai đoạn 2019 đến 2022 thì với uh, như nói mình có nói đấy là uh, hiệp định về uh, hiệp định CPTPP mức cắt giảm thuế sẽ giảm từ 9,1% trung bình lên xuống còn 4,8% trong đến năm 2022 và uh, hiệp định uh, ở đây và hiệp định uh, AC, hiệp định ASEAN Nhật Bản hiệp định ASEAN Nhật Bản cũng là hiệp định khá lớn khi mà Nhật Bản đang là đối tác thương mại uh, lớn của Việt Nam um, quay trở lại thì uh, với cụ thể thì những cái làn sóng những cái làn sóng dịch chuyển thông dịch chuyển uh, sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, dịch chuyển trung, sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, dịch uh, Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại thì ảnh hưởng như nào đến bất động sản công nghiệp thì như mình nói ban đầu thì với việc dịch chuyển này thì cái dòng vốn FDI, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ đi sẽ sẽ coi Việt Nam là điểm đến điểm đến uh, lý tưởng hơn điểm đến tốt hơn để ưu để nhận được các ưu đãi thuế và nhận được các ưu đãi liên quan đến uh, đến ờ, nhân công giá rẻ từ từ uh, của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan như slide uh, trước mình có đề cập thì ở đây có một cái slide uh, khá là khá là thú vị đấy là mọi người có thể nhìn thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Ờ, đã tăng từ năm 2011 từ 200 tỷ đô lên đến ờ, năm 2020 là khoảng 550 tỷ tương ứng tăng với mức 2,5 lần trong vòng 10 ờ, năm. Thì với việc kim ngạch xuất khẩu tăng như này thì bản thân mình mọi người đều biết đấy là xuất khẩu xuất khẩu bản thân nó sẽ phải là là đi cùng với lệ là sản xuất và sản xuất đây thì xuất khẩu của mình thì uh, nó sẽ đến từ như mọi người biết đấy là chủ yếu là hàng linh kiện điện tử thì mà hàng linh kiện điện tử này thì làn sóng đấy đấy là sẽ là là từ các công ty nước ngoài mà người ta đến đặt uh, nhà máy ở Việt Nam và với việc đấy thì và tổng kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng như này thì làn sóng FDI cộng thêm với một cái đấy là uh, là làn sóng thu hút FDI nữa thì sẽ dẫn đến là các ngành công nghiệp chế tạo thu chế, chế biến chế tạo thu hút vốn FDI, FDI nhiều nhất và sẽ gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới. À, một yếu tố địa lợi khác bên cạnh yếu tố là Việt Nam tham gia tích cực các hiệp định FDI đấy là Bà Rịa Vũng Tàu. Mình muốn nói ở đây một cái ờ, địa lợi cho SSC ngoài lúc nãy là địa, địa lợi cho cả nền kinh tế cho nền uh, cho ngành bất động sản công nghiệp nói chung thì bây giờ sẽ là địa lợi cho uh, cho STC cho khu công nghiệp Solar DG Châu Đức đấy là Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi của miền Nam nằm trong chuỗi ờ, bốn tỉnh trọng điểm khu công nghiệp ở ờ, miền Nam đông phía đông Nam Bộ đấy là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, uh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có gì để trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi ở miền Nam thì ở đây có một cái slide đấy là mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối với các cảng biển chính và sân bay quốc tế thì để mà sản đối với lại sản xuất thì một yếu tố quan trọng đấy là yếu tố liên quan đến chuỗi cung chuỗi cung thì giao thương à, giao thông sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng để rút ngắn chi phí rút ngắn thời gian từ khâu vận chuyển từ khâu vận chuyển nguyên vật liệu đến khâu vận chuyển hàng hóa ờ, tiêu thụ thì ở đây mọi người có thể ở đây mọi người có thể nhìn thấy đấy là một mạng lưới các uh, các hệ thống các cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng kết nối các tỉnh sản các tỉnh công nghiệp trọng điểm vùng đấy là gồm có thành phố Hồ Chí Minh có Đồng Nai có Bình Dương và ở đây có một cái cao tốc đấy là cao tốc Long Thành dầu dây các cao tốc liên quan cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương các cao tốc uh, quốc lộ 1A hay là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang trong quá trình triển khai và một cái cao tốc đã khá đáng quan trọng đối với lại uh, đối với lại tỉnh Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và khu công nghiệp Xuân La Châu, Châu Đức đấy là cao tốc kết nối Biên Hòa với với ờ, Vũng Tàu thì mọi người quay trở lại đây có một cái slide mình thống kê đấy là đối khoảng cách từ Hà Nội à, từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu khoảng 96 và 96 km nhưng hiện tại đang mất thời gian khoảng 2 giờ 25 phút để di chuyển nhưng mà ở Trung Quốc thì trong khi ở đó ở Trung Quốc thì khoảng cách từ Thượng Hải đến Thiên Tân hai thành phố lớn hai thành phố một hai trong năm thành phố lớn của Trung Quốc uh, với khoảng cách là 1.130 km nhưng chỉ mất khoảng 11 giờ uh, di chuyển tương đương với lại 100 km vận tốc khi 100 km một giờ thì dẫn đến đấy là mình muốn một bài toán so sánh đấy là cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam so cơ sở hạ tầng của Việt Nam đâu đấy vẫn còn có khả năng cải thiện để thúc đẩy cái sản xuất để thúc đẩy cái uh, cái uh, cái cái, cái uh, um, cái cái giao thông giữa các khu công nghiệp với nhau một yếu tố quan trọng thứ hai của của Bà Rịa Vũng Tàu để có thể trở thành một tỉnh trọng điểm ờ, phát triển kinh tế hay là phát triển sản xuất ở ở khu vực Đông Nam Bộ đấy là việc uh, cảng cái mép Thị Vải được quy hoạch trở thành cảng nước sâu lớn được trở thành cảng khu vực cụm, cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Nam có thể uh, có thể tiếp nhận tàu container lên đến trọng tải lên đến 200.000 2.200.000 tấn uh, với việc uh, với việc xu hướng uh, quay trở lại đây mình muốn nói đến một xu hướng đấy là xu hướng hướng đầu tư các cảng nước sâu với trọng tải với với việc tiết vận lực uh, tàu lớn sẽ là xu hướng trong uh, trong trong uh, logistics quốc tế thực tế tương lai khi mà khi mà uh, hầu hết các nước hiện tại đang đang đang triển khai việc xây dựng các Ờ, các ờ, cụm cảng với việc tiếp nhận các tàu nước sâu để làm ờ, trạm trung chuyển để từ đó dẫn đến là tiết giảm chi phí chi phí với việc là cảng cái mép thị phải được quy hoạch trở thành cảng cảng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn thì việc thì thì các tàu qua khu vực các tàu qua khu vực ừ, quốc tế sẽ không cần qua các cảng Singapore hay là Hồng Kông như gần đây nữa ờ, tiếp theo một slide nữa. À, tiếp theo đấy là mình muốn nói đến ờ, trước tiên là Bà Rịa Vũng Tàu có đủ cơ có đủ điều kiện để phát triển trở thành một tỉnh công nghiệp ở ờ, trong khu vực Đông Nam Bộ thì với việc là với việc là trở thành một tỉnh khác ờ, trở thành một tỉnh phát triển khu phát triển công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ như thế thì thì uh, quỹ đất của thì cái quỹ đất của của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đủ để để ờ, nhà đầu tư để nhà đầu tư tiếp cận vào để nhà đầu tư tiếp cận uh, có thể trở thành địa điểm để mình xây dựng nhà máy hay không thì mọi người có thể nhìn thấy cái tỷ lệ uh, cái slide trên màn hình đấy là tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp ở đây có một cái uh, có một cái khảo có một cái nghiên cứu uh, đấy là các tỉnh ví dụ như Bình Dương, Đồng Nai thì tỷ lệ lấp đầy công nghiệp đã khoảng tầm 90 94% trong khi Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại đang cũng chỉ là có khoảng 80%. Nghĩa là đâu đấy cái đất ờ, cái quỹ đất cho quỹ đất khu công nghiệp cho các cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến vẫn là khá lớn. Cái thứ hai đấy là với cái quỹ đất hiện có như thế thì cái chi phí mà các nhà uh, sản xuất khác phải trả cho để phát triển công nghiệp này là bao nhiêu thì uh, Hồ Chí Minh chi phí đấy với Hồ Chí Minh đang khoảng là 147 ờ, đô cho một mét vuông thì ở Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là 65 đô cho một mét vuông khá là khá là cạnh tranh đấy là yếu tố về ờ, địa lợi tiếp theo là yếu tố về nhân hòa yếu tố nhân hòa đấy là yếu tố như mình có nói đấy yếu tố về bản thân của công ty Solarity Châu Đức thì Solarity Châu Đức có gì Solarity Châu Đức thì mình ở đây có ba yếu tố thứ nhất đấy là hỗ trợ phát triển kinh nghiệm ờ, phát triển khu nghiệp từ từ công ty mẹ đấy là công tổng công ty Solar Energy thứ hai là vị trí ở ờ, khu quỹ đất ở ờ, vị trí khu công nghiệp Solar thuận lợi và quỹ đất lớn cộng thêm một cái là chi phí giải phóng mặt bằng thấp thứ ba đấy là uh, cái khu đô thị của của Solar Energy Châu Đức đang đi vào việc ghi nhận doanh thu về cái yếu tố nhân hòa đầu tiên đấy là công ty con Solar Energy Châu Đức là công ty con của Solaregy tổng thì Solaregy tổng như mọi người biết đấy là một tổng ờ, tập đoàn phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam với việc uh, với ủy ban nhân dân Đồng Nai sở hữu 99,5% cổ phần với việc uh, nhà nước sở hữu cổ phần này thì sẽ có Solaregy sẽ được hỗ trợ về các uh, vấn đề pháp lý cũng liên quan đến vấn chờ liên quan đến quỹ đất để phát triển khu công nghiệp cái thứ hai đấy là vị trí thuận lợi của khu công nghiệp uh, khu công nghiệp Solarity Châu Đức thì mọi người có thể nhìn thấy đây đấy là khu công nghiệp Solarity Châu Đức khá cần các uh, các tỉnh thành à, các tỉnh thành và các uh, cơ sở hạ tầng lớn thứ nhất là uh, cả đối với cảng cái mét thì vải thì chỉ khoảng mất khoảng 20 uh, 19 km di chuyển cái thứ hai đấy là khoảng mất khoảng một giờ để di à, mất khoảng uh, hơn một giờ để di chuyển đến uh, thành phố Hồ Chí Minh các ở khu phía đông thành phố Hồ Chí Minh thứ thứ ba đấy là mất khoảng 50 km để uh, di chuyển đến khu vực Long Thành khá là với thời với việc uh, với việc uh, uh, khoảng cách khá là gần như này thì uh, khu công nghiệp Sala Châu Đức sẽ sẽ uh, có lợi thế thu hút các nhà đầu tư đến để uh, để tiếp cận để uh, mở nhà máy sản xuất tiếp theo yếu tố đấy là yếu tố về khả năng cạnh tranh của khu công nghiệp Solar Châu Đức thì mọi người ở đây có một cái slide ở phía bên tay phải của màn hình đấy là khá đất khu công nghiệp tại một số khu công nghiệp mà Solar Châu Đức ừ, của Solar Châu Đức và các khu công nghiệp khác tại Bà Rịa Vũng Tàu thì giá cho thuê khu công nghiệp của Solar Châu Đức hiện tại đang chỉ khoảng tầm 65 đô trong khi các khu công nghiệp khác ví dụ như Phú Mỹ hay là hay là Phú Mỹ 3 hay là Mỹ Xuân thì giá chào thuê hiện tại đang lên đến khoảng hơn 100 à, đô la Mỹ mỗi một mét vuông đây cũng là một lợi thế mặc dù là um, cái vị thế vị trí hiện tại của khu công nghiệp Solarizy Châu Đức không quá hấp dẫn à, không quá không quá tốt như khu công nghiệp Phú Mỹ hay khu công nghiệp Mỹ Xuân nhưng mà vấn đề với việc giá trả thuê chỉ bằng khoảng 1 phần 2 giá trả thuê của các khu công nghiệp khác như hiện tại thì cũng là một cái lợi thế cạnh tranh so với cho khu nghiệp Sedan EZ Châu Đức. Tiếp theo một lợi thế khác đấy là lợi thế về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng và sẵn sàng cho thuê. Thì đối với một khu công nghiệp, đối với một nhà phát triển bất động sản ờ, ở đây thì cái việc quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng nó là một lợi thế rất lớn tại vì sao? Tại vì khi từ kể từ khi uh, công khu công nghiệp xin uh, xin uh, xin chủ trương đầu tư đến khi mà có thể tiến hành giải phóng mặt bằng hay là hay là bàn giao đất cho ờ, nhà đầu tư xây dựng nhà máy thì mất thời gian khoảng tầm khoảng 4 đến 5 năm nhưng vấn đề đối với lại Solaris châu Đức thì phần lớn quỹ đất phần lớn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng như mọi người có thể để ý ở đây đấy là đến thời điểm năm 2020 thì uh, trọng um, chỉ còn khoảng 500 hecta trên tổng số 2.200 hecta nữa mà Solaris châu Đức cần phải giải phóng thôi tiếp theo đến là cái diện tích sẵn sàng cho thuê của Solar Daisy Châu Đức thì uh, diện tích sẵn sàng cho thuê hiện tại của Solar Daisy Châu Đức có ở đây khoảng tầm 4 450 449 hecta uh, một diện tích khá là lớn đối với lại một công đối với lại uh, đối với lại một khu công nghiệp một chi uh, lợi thế đấy là như ban đầu có thể nói mình đã đề cập đấy là chi phí bồi thường thấp chi phí bồi thường thấp thì ở đây có một cái chart ở đấy là mức chi phí bồi thường đền bù của Solarity Châu Đức uh, hiện tại đang ở, ở phía bên tay phải màn hình mọi người có thể nhìn thấy đấy là ở ờ, mức chi phí thanh toán và diện tích giải phóng mặt giải phóng mặt bằng lũy kế đến năm dự tính đến năm 2021 thì chi phí mức đền bù trên một hectare của Solar DG Châu Đức chỉ khoảng 2,4 2,4 ờ, tỷ trên một hectare uh, trước đó đến năm lũy kế đến năm 2020 thì chỉ, chi phí này chỉ có tầm khoảng 1,5 1,5 hecta thôi trong khi cái tổng số lượng mà diện tích đất mà Strategy đã đã đền bù giải phóng mặt bằng lên đến 1.800 hecta trên tổng số 2.200 hecta thì đây là một lợi thế khá là lớn cho cho ờ, Strategy châu Đức để có thể ghi nhận một cái biên lợi nhuận cao biên lợi nhuận cao hơn tại vì khi hiện tại đang Strategy châu Đức đang cho thuê với giá khoảng 1, 1,4 1,4 triệu một mét vuông mà trong khi cái chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của mình đang là 150 nghìn tức là 1,5 triệu ừ, trên một hectare 1,5 tỷ trên một hectare tiếp theo đó là một lợi thế ờ, một cái yếu tố nhân hoạt ờ, cuối cùng đấy là yếu tố khu yếu tố khu đô thị Châu Đức ở ờ, à, khu khu đô thị Hữu Phước sẽ tăng tăng tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu và đem lại một cái biên lợi nhuận cao hơn biên lợi nhuận cổ cao hơn tại vì đối với lại một khu đô thị thì thường khu đô thị thì sẽ có một tỷ suất lợi nhuận cổ tốt hơn là khu công nghiệp thì ờ, năm đối với khu đô thị hữu ờ, khu đô thị hữu phước này thì dự tính năm 2021 sẽ ờ, sẽ mở bán và đem lại lợi nhuận à, đem lại doanh thu khoảng 90 tỷ Việt Nam đồng 90 à, tỷ thì tỷ đồng cho cho Solardezy và lợi nhuận gộp khoảng tầm 45 tỷ mà nói qua về khu đô thị châu khu đô thị hữu phước này mình nghĩ đây là một con gà để trứng vàng và một cái gọi có thể là cái nồi cơm trong tương lai cho cho Solardezy châu Đức tại vì hiện tại thì ờ, với khu công khu dân cư hữu phước khu dân cư hữu phước này nằm trong uh, tổng thể khu dân cư của khu đô thị uh, khu công nghiệp đô thị Solar DG Châu Đức diện tích khoảng đâu đấy khoảng tầm uh, 200 hect và diện tích thương phẩm khoảng tầm uh, hơn 100 hect. Trong năm 2021 thì chúng tôi uh, trung tâm tư vấn VN Direct dự báo doanh thu của Solar Energy Châu Đức khoảng tầm khoảng 600 tỷ và lợi nhuận sau thuế khoảng tầm 240 tỷ, tương ứng với EPS dự phóng khoảng 2.400 với uh, PE trung bình của các công ty trong ngành này ờ, với ờ, các công ty đang trong giai đoạn phát triển và với quỹ đất còn khá lớn như này thì PE trung bình khoảng tầm 20 lần là mức là hợp lý cho ờ, cho những công ty như Solari châu Đức do đó với mức PE khoảng 20 lần thì giá trị mục giá mục tiêu cho năm 2021 của Solar khoảng tầm khoảng 48 đến 50 nghìn tương ứng với lại upside so với giá hiện tại khoảng uh, gần 30 phần trăm trên đây là à, mình xin brief ở à, trên đây là phần à, phân tích cơ bản của của công ty Strategy châu Đức Esma SSC với phần kỹ thuật ở phân tích kỹ thuật thì mình xin được mời anh Linh uh, chuyên gia phân tích kỹ thuật của trung tâm tư vấn đầu tư có có vài uh, ờ, vài phần đánh giá nhận xét với tình trạng kỹ thuật của uh, ờ, SSC Ờ, xin chào ờ, quý khách hàng thì vừa rồi ờ, bạn trưởng có chia sẻ với quý khách hàng về câu chuyện cơ bản của cổ phiếu SSC tiếp theo thì mình sẽ cung cấp thêm một số góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu này để quý vị khách hàng có thể biết những cái vùng giá mình có thể mua vào hay những vùng giá mà mình có thể cân nhắc gia tăng vị thế hoặc những cái vùng chốt lời kỳ vọng cho cổ phiếu này trong ngắn hạn thì trước tiên à, chúng ta có thể nhìn à, thấy cổ phiếu SJC là có đang có một cái ờ, cái xuống tăng giá khá mạnh từ đầu năm 2020 cho đến đến đến đầu 2021 cổ phiếu đã tăng giá từ vùng giá 12 cho đến vùng giá 44 à, và thời điểm này cũng trùng với cái thời điểm mà cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung xảy ra khi mà Trump đã đánh thuế vào các hàng hóa từ Trung Quốc dẫn đến là cái cái làn sóng mà uh, chuyển dịch ờ, sản xuất từ Trung Quốc sang ờ, Việt Nam. Chính vì thế những câu những doanh nghiệp về bất động sản công nghiệp được hưởng lợi rất lớn từ cái làn sóng này và cổ phiếu các cổ phiếu bất động sản công nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam đã tăng khá mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Sau một cái nhịp tăng giá mạnh được tính bằng bằng năm thì cổ phiếu các cổ phiếu bất động sản công nghiệp đã có một cái cái thời gian mà điều chỉnh Cụ thể, cổ phiếu ờ, SSC đã có sau khi đã tăng lên cái đỉnh ờ, cao nhất ờ, mọi thời đại tức là vùng giá quanh quanh vùng giá 44 thì cổ phiếu đã có một cái cái nhịp điều chỉnh từ bắt đầu từ tháng tháng 1 cho đến cuối tháng cuối tháng 5 thì cổ phiếu đã có một cái giai đoạn điều chỉnh từ vùng giá 44 về vùng giá 32 tức là đâu đó khoảng tầm 10 12 giá từ vùng đỉnh Và hiện tại cổ phiếu này à, và hiện tại cổ phiếu này sau cái giai đoạn điều chỉnh thì cổ phiếu đã có một cái à, cái cái cái cái phiên đảo chiều à, đảo chiều xu hướng giảm trong ngắn hạn và bước vào cái xu hướng tăng giá mới khi mà cổ phiếu đã chính thức vượt qua cái vùng giá cái vùng giá 38 là cái vùng giá mà mà trước đó là cái cản của của ngắn hạn của cổ phiếu SSC e này cổ phiếu đã thiết lập những cái vùng đáy vùng vùng đáy sau cao hơn đáy trước đây quý vị có thể nhìn trước tiên là cái đáy thứ nhất chúng ta nhìn thấy ở vùng giá 32 cái đáy thứ hai cổ phiếu xây ờ, cái đáy ừ, cái đáy giá thứ hai là vùng giá 36 và đáy thứ ba quanh vùng giá 37 và hiện tại cổ phiếu ờ, phiên dịch hôm nay cổ phiếu đã đã tăng giá và vượt lên trên vùng giá 38 thế thì nhìn chung về mặt xu hướng thì cổ phiếu này đang trong một xu hướng tăng giá so và tăng giá trong dài hạn à, trong trung hạn thì cổ phiếu đã đã đã có một nhịp điều chỉnh từ tháng đầu năm 2021 đến đến thời điểm hiện tại và trong ngắn hạn chính thức cổ phiếu đã bước vào một cái kết thúc cái điều chỉnh ờ, trong trung hạn và bước vào một cái xu hướng tăng giá trong trong ngắn hạn chính vì thế xu hướng hiện tại là xu hướng tăng và chúng ta tìm cái vùng ờ, cái vùng giá tiềm năng mà chúng ta có thể mua vào cổ phiếu này quan sát thêm về mặt ờ, yếu tố khối lượng thì chúng ta thấy trong cái cái nhịp tăng giá gần đây thì khối lượng giao dịch của cổ phiếu tăng cũng khá tốt Ờ, khi mà những cái phiên ờ, tăng giá mạnh ờ, đều đều được ủng hộ bởi ủng hộ thêm yếu tố thanh khoản gia tăng mạnh cho thấy rằng là dòng tiền bắt đầu quan tâm trở lại đối với nhóm cổ phiếu này và đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta có thể quan sát cái vùng giá để mình có mở cái vị thế mua đối với cổ phiếu này đó là vùng giá quanh giá 38 ở đây là cái vùng mà mà, mình có kẻ ở trên đây quanh vùng giá 38 để mua vào cổ phiếu ngắn hạn cho cổ phiếu này và chúng ta sẽ gia tăng vị thế nếu giá cổ phiếu vượt lên trên vùng giá 40 đến là cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể gia tăng vị thế đối với SCC cái giá mà mình đặt ờ, đặt cắt lỗ cho vùng giá này nếu quý vị có mua vào vùng giá 38 là chúng ta sẽ đặt ở vùng giá cắt lỗ quanh vùng giá 30 36 đến 36.5 là cái vùng giá cắt lỗ cho cổ phiếu này nếu mà trường hợp chúng ta bị bị sai ở cổ phiếu này và cái mức giá kỳ vọng cho cổ phiếu ờ, SSC trong thời gian tới nó sẽ là ờ, ngắn hạn nó sẽ nằm ở vùng giá quanh đây quý vị có thể ờ, thứ nhất là quanh vùng 47 đến 48 ờ, là vùng giá trước mắt của cổ phiếu này và xa hơn nữa chúng ta sẽ nhìn thấy một vùng giá quanh vùng giá là từ 51 cho đến 52 là cái vùng giá mục tiêu mà mà SSC có thể đạt được trong thời gian tới điều này có thể điều này về mặt thời gian thì có thể tùy Ờ, không thể biết chắc là thời, gian nào thì cổ phiếu sẽ đạt được cái, cái, cái vùng giá kỳ vọng này. Tuy nhiên ờ, cái diễn biến giá hiện tại chúng ta có nhìn thấy rằng đang khá tích cực và đây chính là một trong những cơ hội mà ngắn hạn ừ, khá tốt cho cho cổ phiếu này. Bên cạnh cái câu chuyện về mặt ờ, cơ bản khá là thú vị mà bạn à, bạn Trường vừa chia sẻ với chúng ta thì uh, chúng ta hoàn toàn có thể um, lựa chọn những cái thời điểm như mình vừa chia sẻ tức là vùng giá 38 để mua vào nếu điều chỉnh sắp tới hoặc vùng giá 40 nếu cổ phiếu vượt qua cái vùng giá này trong cái các phiên sắp tới thì hoàn toàn có thể ờ, cân nhắc mua vào các cổ vào, vào cổ phiếu này tại những cái vùng giá trên để mình đạt được cái giá mục tiêu ờ, ở những cái vùng thứ nhất là vùng ờ, từ uh, 47, 46 đến 47 cái thứ hai là vùng 50 cho đến 52 là cái vùng giá mục tiêu của phiếu này thì trên đây là cái chia sẻ những, những góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu SSC thì uh, tiếp theo thì mời uh, bạn trường sẽ tập hợp lại những cái điểm uh, nhấn chính trong cái cái của SSC trong buổi ngày hôm nay xin mời bạn trường vâng cảm ơn những nhận định rất là chi tiết và cụ thể của anh uh, Linh về uh, về tình trạng kỹ thuật hiện tại của SSC thì mình xin điểm lại uh, những thông tin mà mà team trung tâm tư vấn đầu tư có trao đổi về SSC trong buổi hôm nay thứ nhất đấy là về cơ bản thì ba yếu tố mà SSC có thể là một uh, cây đáng chú ý trong thời gian tới đấy là thứ nhất đấy là yếu tố về thiên thời yếu tố về uh, vĩ mô quốc tế đấy là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và uh, việc uh, chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ tiếp diễn Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến đối với lại các công ty quốc tế trong chuỗi sản xuất toàn cầu thứ hai là yếu tố về địa lợi yếu tố về địa lợi là yếu tố về vĩ mô của Việt Nam đầu, yếu tố đầu tiên đấy là Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào các hiệp định FTA, FTA cùng với việc là các dòng thuế của Việt Nam sẽ được giảm uh, dòng thuế của các hàng sản xuất của các hàng hóa Việt Nam sẽ được giảm khi tham gia khi ờ, đi vào các thị trường của FTA dẫn đến là làn sóng đầu tư F đầu tư uh, vốn trực tiếp từ nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam từ các công, uh, từ các nước trong uh, trong ờ, khu trong chuỗi FTA này tiếp theo yếu tố thứ hai đấy là yếu tố liên quan đến uh, yếu tố tích cực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đấy là Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi của Việt Nam cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng ở các tỉnh Đông Nam Bộ như sân bay Long Thành hay là các đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu Long Thành Dầu Dây và Long Thành Mỹ Thuận yếu tố thứ ba đấy là yếu tố về nhân hòa yếu tố nhân hòa đấy là Ờ, khu công nghiệp công ty mẹ Solardezy châu ờ, Solardezy sẽ tiếp tục hỗ trợ Solardezy châu Đức trong việc phát triển có thể là mở rộng thêm ờ, một khu công nghiệp nào đó bên cạnh khu công nghiệp Solardezy châu Đức nữa. Thứ hai đấy là yếu tố của công ty Solardezy châu Đức vị trí thuận lợi nằm bên cạnh khu bên cạnh uh, cách bên nằm trong uh, bên cạnh đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sắp được xây dựng và vị trí thuận lợi để ra cảng Cái Mép cũng như đi tới các tỉnh kinh tế trọng điểm miền Nam khác. Yếu tố thứ ba đấy là yếu tố khu, khu đô thị Châu Đức, uh, khu đô thị Hữu Phước tiếp tục được uh, sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm 2020 à năm 2021 và và năm 2022, năm 2023 sắp tới. Về yếu tố thị, kỹ thuật thì uh, yếu tố kỹ thuật thì anh Linh mình xin biết uh, tổng kết lại yếu tố kỹ thuật đấy là à, quý nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế đối với nệ ờ, STC khi mà giá cổ phiếu điều chỉnh về quanh vùng 38 hoặc thứ hai là có thể xem xét mở rộng ờ, mở vị thế của STC ở trên vùng 40 khi cổ phiếu vượt trên vùng này. Mục tiêu trong uh, ngắn hạn với STC đấy là ở quanh vùng 47 hoặc nếu cổ phiếu vượt được vùng này thì giá mục tiêu tiếp theo sẽ quanh vùng khoảng 52 53. Vâng xin uh, À, cuối cùng xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình tiêu biển uh, đầu tư uh, trong tuần này và hẹn uh, lại quý nhà đầu tư trong buổi tiêu điểm đầu tư của tuần sau.